nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát tát đài chứng minh nam mô diệu nhiên vương bồ tát tát đài chứng minh nam mô cô hồn vương bồ tát tát đài chứng minh nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát tát đài chứng minh giờ đây toàn thể đạo tràng hạnh nguyện chân tâm của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh tất cả chúng con có mặt nơi đây xin phụng thỉnh mười phương ba đời chư phật chư bồ tát ngài đại từ đại bi quan thế âm bồ tát ngài đại thế chí bồ tát ngài đại nguyện địa tạng vương bồ tát diện nghiêm vương bồ tát cố hồn vương bồ tát các vị kim cang hộ pháp các vị long thần hộ pháp ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn thái thượng lão quân tứ đại thiên vương ngũ vương ngũ thổ đất đai nhân vật long thần thổ địa thần hoàng bổn cảnh chư vị sơn thần ngũ vị long vương chư vị thủy thần thủy quan hà bá đạo lộ thần quan chư vị thị thần và các vị thần cai quản những chư vị vong linh vô hình từ mọi hang cùng ngò ngách ao hồ sông biển ấp xã huyện tỉnh trung ương còn chư vị cai quản những chúng sanh vô hình trong toàn thể thế giới ta bà cho đến những chư vị cai quản những vong linh ở tận hư không biến pháp giới trong mười phương chẳng tích quan lâm phẩm ngọc hào quang chứng minh gia hộ cho toàn thể đệ tử đạo tràng hạnh nguyện chân tâm của chúng con cùng tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình có mặt tu trì trong pháp hội này được viên mạng đại nguyện cầu bản sanh về thế giới Tây Phương cực lạc ngay trong pháp hội ngày hôm nay. Xin quý ngài hãy mở rộng tấm lòng từ bi mà dẫn dắt tất cả những chư vị dông linh ấy về đây ngay bây giờ để tham dự pháp hội chung phong tam thời hệ niệm cầu bản sanh dùm đạo tràng chúng con chúng con thành tâm tha thiết xin quý ngài cho đạo tràng chúng con cũng như giúp tất cả những chúng sanh trong cõi vô hình đáng thương ấy hoàn thành tâm nguyện vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc ngay trong pháp hội ngày hôm nay nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật xin bồ tát minh dương địa tạng dẫn linh hồn sáu ngã chúng sanh mười phương chúng đẳng oan hồn dắt diều tới dự chứng minh pháp đàn nước cam lồ rưới hai hàng nam nữ trai soạn bài hưởng thụ tỳ tâm quan âm đại sĩ giáng lâm đưa hồn ra khỏi lầm than luân hồi nhờ cam lồ quan âm bồ tát tẩy uế hồn hết nghiệp u mê nay chúng con vân làm pháp hồi mở lòng từ cứu độ chúng sanh nhờ phật lực từ bi thị hiện giúp đạo tràng siêu đồ vong linh vong linh ơi hỡi vong linh hãy mau thức tỉnh mà về dự tu đừng lý tiếc cõi âm mù mịt có chi đâu ngày tháng lầm than não nề những buổi chiều tàn ngàn lan nhuộm bạc lá khô rụng vàng đường bạch dương bóng chiều mang mát nhìn đường lê lác đác mưa xa lòng nào mà chẳng xót xa cội dương còn thế huống là cội âm trong trường dạ tối tăm mù mịt bỏ phong thiên phản phất về đây Thương tay đặng đặng dông linh Hồn đơn phát chiết Lên trên quê người Không hương khói Không nơi nương tựa Phải lánh ẩn ven bờ dọc bụi Hoặc là nương ngọn suối chân mây Hoặc là cầu nọ ván này bơ vơ Hoặc là vì mình nơi ao hồ sóng biển Hoặc là nương đầu chờ cuối sông hoặc là chống quảng đồng không hoặc là gò đóng hoặc vùng lão tre sống phải chịu nhiều điều thảm thiết hồn mồ coi lần bước chuyên chiên xót xa đối khổ cơ hàng càng ngày càng rét càng đêm càng sầu bụng đã đói giá còn rét lạnh biết vậy còn nương cậy vào ai giải dầu biết mấy trăm năm Học than với đất ăn nằm chống xương Nghe gà gáy tìm đường lắng ẩn Lặng mặt trời lẩn thẩn tìm ra Nay vật tử cầu cho giải thoát Nước tình bình sải hạt dương chi Ngưỡng nhờ Đức Phật từ bi Giải oan tế độ hồn về Tây Phương Thỉnh linh hồn mười phương pháp giới gồm thai sinh loạn hóa thập sinh nào đặng đặng hồn nhi tẩm bé đã tử vong vì nàng phá thai nào những hồn chết nơi chiến trận đã tử vong vì nàng chiến tranh nào những hồn nằm đường thảm khốc đã tử vong vì nàng giao thông nào những hồn liều mình tự tử đã tử vong vì thiếu nghị suy nào những hồn chết nơi tù ngục đã tử vong vì một lý do nào những hồn thành tiêu lửa đốt đã tử vong còn tội dương gian nào những hồn hồng nhan bạc số đã tử vong vì nàng bức dân nào những hồn chết vì nàng đói đã tử vong vì cảnh cơ hàng nào những hồn lên đến sông biển đã tử vong vì nàng nước trôi nào những hồn chết nơi rừng núi đã tử vong vì giặc thủ hung nào những hồn liều mình trộm cướp đã tử vong vì tội gian tham nào những hồn đồng bào tử nạn đã tử vong vì mọi lý do nào những hồn còn đáng mê muội đã tử vong vì bởi thuốc ma nào những hồn còn nơi bệnh xá nào những hồn vì mê tiểu sắc đã tử vong còn tuổi dương gian nào những hòn chết vì nước lũ đã tử vong vì bị thiên tai nào những hồn chết vì tai nạn nào những hồn vô danh vô tánh nào những hồn còn thân ngà quỷ cũng hãy mau quy tập về đấy nào những hồn xuất sanh các loài nào những hồn côn trùng nhỏ bé nào những hồn còn nơi địa ngục hãy nương theo địa tạng minh dương xin ngài tiếp dẫn đến ngay đàn tràng nào những hồn chúng tôi chưa biết danh tánh sinh thuộc loại tên gì xin các hồn hãy nghe thật rõ hãy nương diệu dụng chân ngôn thoát ra cảnh khổ mà về dự tu nhờ vật lực oai linh tế độ phóng hào quang tiếp dẫn tây phương khắp trong pháp giới chúng sanh não phiền chút sạch oán thù rửa sông trên chư phật thần thông quảng đài chuyển pháp luân tam giới thập phương dưới nhờ địa tạng minh dương ngọc linh gương chiếu dẫn đường siêu sanh nhờ pháp phật vĩ linh dụng mạnh vừa giấc mơ thức tỉnh chim bao tới đây quy phật mà cầu vạn sanh kiếp phù sinh như hình ảo ảnh có chữ rằng vạn cảnh dai không ai ơi lấy phật nằm lòng phải cầu siêu thoát khỏi trong luân hồi đàn tam thời vâng lời phật dạy của cho chi bác cháu nén hương gọi là một chút tư lương giúp cho ấm dạ yên lòng siêu sinh nhờ hộ pháp từ bi sắp đặt cho dông linh đều được ấm no đến đây để dự pháp đàn dưới chân ngồi lại cho mà nghiêm trang hãy tịnh tâm chớ nên phiền muộn dốc lòng thành phát nguyện vạn sanh nhờ đức phật từ bi thị hiện đưa hồn về đến cõi lạc ban từ đây thoát khỏi luân hồi nguyện cầu giáo chủ tây phương cùng chư thánh chúng xót thương tiếp hồn Nam mô siêu sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô siêu sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô siêu sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát.